Hello, xin chào anh chị em và các bạn à, với một chủ đề đó là bùng nổ theo đà. Ở trong hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bùng nổ theo đà. À, làm sao chúng ta nhận biết được là cổ phiếu hay thị trường đang bùng nổ theo đà? Bởi vì đây một khái niệm mà theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì rất nhiều các nhà đầu tư cũng như là rất nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật có cái góc nhìn có thể là nó đang có một cái gọi là trái chiều so với cái cách mà Dũng đang uh, phân tích theo cái trường phái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 việc mà chia sẻ cho chúng ta những cái trải nghiệm trong đầu tư của mình cũng như là những bài học à, đặc biệt những bài học mà chúng ta Dũng Bản đã cảm đã trải qua những lần thất bại và để chia sẻ cho chúng ta những bài học rất là vô giá và Dũng mong rằng nếu anh chị em lần đầu tiên tham gia cái chương trình này thì có thể là đăng ký kênh bởi vì Dũng tin chắc rằng là đây là những cái gì ạ đây là những cái chia chia sẻ rất là hữu ích để giúp chúng ta có một cái chiến lược có một cái hệ thống đầu tư và nếu các bạn nào mà đã đăng ký kênh hoặc là đã là theo dõi và biết Dũng nhiều rồi thì à, hãy nhớ rằng là hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết cũng như là hãy cho Dũng một like đúng không ạ nếu anh chị em đồng ý thì comment số 1 để Dũng bắt đầu chương trình trong cái buổi tối ngày hôm nay Hello xin chào anh chị em ạ à. thì điều đầu tiên trong cái chiến dịch đầu tiên đó là gì ạ đầu tư chứng khoán thực sự là gì ạ đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực nó rất là hấp dẫn nhưng không phải dành cho tất cả mọi người bởi vì nếu như ai lười nhát nếu ai chỉ mong muốn rằng gì ạ kiếm lợi nhuận thật nhanh thì đây nó không dành cho chúng ta Ở ờ, hôm qua hôm kia chúng có đọc một comment đó là gì ạ tìm ra một cái cổ phiếu giả sử như là đầu tư tăng trưởng và sau đó gì ạ nắm giữ ở đó và để đầu tư dài hạn câu chuyện ở đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu những cái gì mà chúng ta không đo lường được không đo lường được đâu là điểm đáy đâu là điểm mua không đo được đâu đâu là điểm kết thúc thì chúng ta cũng thấy là có những rất nhiều cổ phiếu khi mà à, khi mà chúng ta mua chúng ta cũng không biết đâu là đầu đâu là cuối và chúng ta mua và chúng ta tạo ra cái kỳ vọng giống như hôm trước chúng ta có thể quay trở lại một cái gì ạ câu chuyện đó là việc mà chúng ta mua một cổ phiếu như là DG thì có một cái người bạn của Dũng này khi mà mua cổ phiếu ở đây ạ họ đầu tiên họ mua ở trên cái vùng này ở đây là đầu tiên họ mua trên vùng này sau đó đến vùng này họ lại tiếp tục à, họ bán ra nhưng họ bán ra thì cổ phiếu tiếp tục lên và họ mua và họ mua và họ kỳ vọng và đến ở đây họ lại mua càng nhiều và việc họ mua càng nhiều ở đây và khi mà cổ phiếu giảm họ không bán ra và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục lên khi mà cổ phiếu tức vượt được lên thì họ thấy rằng là đây là một cái gì ạ đây là một trong những cái à, sóng và họ kỳ vọng tiếp tục và thậm chí là họ bắt đầu à, thấy là cổ phiếu giá rẻ và họ huy động rất nhiều vốn và tiếp tục mua ở đây điều gì diễn ra nếu cổ phiếu này trong khoảng độ 3 năm nữa hoặc hai năm nữa nó không lên lại đỉnh nữa thì điều diễn ra một là chúng ta mất chi phí cơ hội đúng không ạ mất rất nhiều chi phí cơ hội đầu tiên là thế và thứ hai là chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu sau khi nó đạt đỉnh và sau này rất nhiều cổ phiếu nó không bao giờ quay trở lại đỉnh nữa nên chúng ta cũng không biết rằng cổ phiếu này nó có thể tăng lại cái đỉnh cũ hay không nên chúng ta thấy là có thể chúng ta bị thua lỗ ngoài chi phí cơ hội thì chúng ta có thể thua lỗ và thậm chí là chúng ta có thể là mất phương hướng trong đầu tư nên nếu chúng ta đầu tư và chúng ta không nắm rõ được cái chu kỳ không nắm rõ được đâu là thời điểm mua không nắm rõ được cái cổ phiếu nào là cổ phiếu tăng trưởng trong thời gian tới hoặc là chúng ta đầu tư mang tính chất là chung chung thì điều đó có thể khiến cho chúng ta mất tiền và đầu tư không phải là cứ muốn là mua và quan trọng là chúng ta cần phải chúng ta muốn điều gì cái mong muốn chúng ta điều điều gì mà chúng ta cần phải đưa ra những chiến lược phù hợp với mong muốn chúng ta ok và rất nhiều chúng ta đặt ra rất nhiều siêu cổ phiếu vậy siêu cổ phiếu là gì ạ à, câu hỏi đặt ra là siêu cổ phiếu là gì thường thì chúng ta cũng không định nghĩa được siêu cổ phiếu vậy siêu cổ phiếu là gì và để có một cái siêu cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta cần phải gì ạ rõ ràng chúng ta cần phải có những cái đo lường rất là quan trọng chẳng hạn đây là một cái chương trình mà nếu về cơ bản thì đây là một cái chương trình về về à, một cái cổ phiếu trong cái buổi buổi tối nay Dũng chia sẻ trong cái chương trình của Dũng đó là buổi ba nên là xác định cổ phiếu mua chung và dạng và trong một chu kỳ mới thì những cái đặc điểm tính chất này gọi là siêu cổ phiếu tức là thị trường thường chung giảm 10 đến 20 phần trăm thậm nhiều hơn và cổ phiếu thì à, không giảm khi giảm hoặc là giảm ít khi giảm ít hơn so với đỉnh chung và đặc biệt là cổ phiếu phá vỡ đỉnh năm hai tuần và chúng ta thấy là một số các trường hợp và có một cái chín mươi phần trăm các cổ phiếu à, là siêu cổ phiếu thoát ra khỏi thị trường giá tăng đúng không tức là cái cổ phiếu mà nó là siêu cổ phiếu thì bao giờ nó là cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải là cổ phiếu giảm sâu nhất bao nhiêu bạn đã hiểu cái điều này ạ tức là siêu cổ phiếu nó phải vượt qua đỉnh 52 tuần khi mà thị trường trong downtrend trong xuống giảm và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu quay trở lại nó mới tăng không phải là cổ phiếu giá rẻ mà ở đây chúng ta là những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu khỏe nhất là những cổ phiếu không bị điều chỉnh hoặc là giảm ít hơn hoặc là tạo đáy trước trước khi thị trường tạo đáy vậy đó mới chỉ là siêu cổ phiếu chứ không phải là siêu cổ phiếu mà chúng ta mua mà chúng ta không biết là cổ phiếu nó đang ở đoạn nào đang ở chu kỳ nào và đặc biệt là chúng ta không đo lường giữa cái gì ạ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đúng không ạ cơ bản và phân tích kỹ thuật nó có đồng pha nhau không ạ xin chào anh chị em ạ à và chúng ta để không đợi lâu nữa vì Dũng chỉ có 10 15 phút nữa để uh, hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn xem là uh, cái bùng nổ theo đà nó như nào bởi vì đây là cái cái chương trình mà Dũng hướng dẫn chúng ta nó là kiến thức để trực chiến nên nếu chúng ta hỏi vùng cổ phiếu thì rõ ràng là vậy đầu tiên trong mọi cái gì ạ cái tư duy là trong xu hướng giảm thì theo anh chị em là Dũng có mua cổ phiếu hay không ạ Dũng có bắt đáy cổ phiếu hay không Dũng có tham gia vào thị trường hay không Dũng có gì ạ nắm giữ cổ phiếu trong xu giảm hay không về cơ bản nếu anh chị em uh, nghĩ rằng là nếu không thì comment ạ nếu anh chị em đã học cái chương trình của Dũng rồi hoặc là theo cái quan điểm cá nhân cá nhân của Dũng hay là chiến lược đầu tư của Dũng rồi thì các bạn thấy rằng là có liệu chúng ta có mua cổ phiếu trong cái xu hướng giảm không liệu chúng ta có bắt đáy không liệu chúng ta có nghĩ rằng là thời điểm này là thời điểm tốt nhất để tham gia vào thị trường hay không câu chuyện đây là gì ạ không không đó là con số không bởi vì gì ạ trong xu hướng giảm chúng ta cũng không biết bao giờ cổ phiếu tạo đáy đầu tiên là chúng ta không biết cổ phiếu khi nào tạo đáy đấy là cái đầu đầu tiên cái điều thứ hai là gì ạ rõ ràng là một cái chu kỳ kinh tế giảm có thể thời điểm này nó đang tốt nhưng nếu mà lãi suất tiếp tục gia tăng đúng không ạ thì rõ ràng chi phí đầu vào sẽ gia tăng hoặc là những yếu tố kinh tế vĩ mô chúng ta không thể biết được chẳng hạn đây hiện tại chúng ta thấy là Fed có thể nâng lãi suất trong thời gian tới và việc mà Fed nâng lãi suất nó ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ và chứng khoán Mỹ thì nó ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Việt Nam nó ảnh hưởng gì ạ à? đến các cổ phiếu chúng ta nắm giữ nên cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu việc nắm giữ cổ phiếu vào một cái thời điểm mà chúng ta không biết đâu là đầu đâu là cuối chu kỳ nên ở đây chúng ta chắc là chúng ta có thể gặp rất nhiều cái rủi ro trong đầu tư nên chúng ta cứ nói để định giá thì vì chúng ta định giá xong sau đó mua sau đó bị thua lỗ và lỗ đến nhiều thì chúng ta đầu tư dài hạn đây là bài học mà không phải dũng nghĩ ra mà ở đây chúng ta thấy là trong cái gì ạ nghiên cứu nhiều năm thì có một cái gì ạ đặc trưng là đầu tư bị thua lỗ thì chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn đấy là cái công thức mà rất nhiều nhà đầu tư mắc phải tuy nhiên thì cũng sẽ có những cổ phiếu tăng trưởng và khiến chúng ta kiếm được gì ạ à? hàng lần rồi nhưng không phải tất cả bởi vì rõ ràng là cái nhóm cổ phiếu tăng trưởng để tạo đáy thì để tìm ra tạo đáy hay thời điểm tạo đáy thì rõ ràng chúng ta cần phải có công thức nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ gì ạ à? à, quay trở lại cái vấn đề chính hôm nay đó là bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà thế thì có rất nhiều các chuyên gia bảo là thị trường bắt đầu bùng nổ theo đà chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy là nếu bình thường đây là cái phiên chúng ta gọi là phiên đỡ cung khối lượng lớn và giá tăng mạnh sau đó thì kéo lên tiếp tục kéo lên kéo lên vậy nếu kéo lên trong những đợt kéo lên như này và một cái quá trình test cung một cái biên độ lớn vậy nếu chúng ta gọi là bùng nổ theo đà khối lượng lớn hơn ở phiên này đúng không và biên độ giá cao hơn biên độ giá tức là giá cao hơn khoảng độ chính xác hôm nay Dũng không nhớ chính xác là bao nhiêu phần trăm nhưng khoảng độ trên một phần trăm một phẩy năm phần trăm thì điều gì diễn ra chúng ta gọi là bùng nổ theo đà đúng không thế thì cái bùng nổ theo đà này có đúng hay không thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là nếu mà chu kỳ ở đoạn đầu của chu kỳ nếu cái nhịp giảm này là nhịp giảm đầu tiên nhịp giảm này là nhịp giảm đầu tiên tức là từ cái đỉnh của nó đây là từ cái đỉnh nó nhịp giảm là nhịp giảm đầu tiên từ cái đỉnh này kéo xuống thì đây không phải là bùng nổ theo đà nếu chúng ta tính từ phiên này hoặc là tính từ cái phiên này chúng ta gọi là phiên thứ tư bởi vì đây chính là cái quá trình kéo lên để tiếp tục rũ bỏ kéo lên để tiếp tục có thể tích lũy đi ngang trong vùng này hoặc là có thể rũ bỏ bởi chúng ta biết rằng là lượng cung treo lơ lửng ở phía trên này rất là lớn bởi chúng ta biết rằng là các nhà đầu tư tổ chức họ đã bán ở đây họ đã bán ở đây họ đã bán ở đây nên về việc để rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây đến cái mức mà giá thấp nhất lúc này họ mới mua vào ở thời điểm này thì nhà đầu tư vẫn có gì ạ nhiều nhà đầu tư chưa muốn bán ra nên thường thì thị trường bao giờ phải giảm mạnh nhất sâu nhất và hoảng loạn nhất thì lúc đó mới là tạo đáy bao nhiêu bạn đã biết cái điều này hoặc là nghe cái điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là cái việc mà tạo ra cái sự hoảng loạn hoảng loạn tức là khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm giác mất phương hướng thậm chí là mất ăn mất ngủ thời điểm này chưa phải là thời điểm mà đã có nhiều nhà đầu tư đã bị thua lỗ là, là nhiều rồi cũng đã mất ăn mất ngủ rồi nhưng đây chưa phải là thời điểm mà nhà đầu tư lại mất ăn mất ngủ thậm chí là có những cái suy nghĩ không được tích cực nên chính vì vậy thì cái để tạo ra đáy hoặc là tạo ra bùng nổ theo đà ở vùng này hiện tại chưa đấy là các bạn cần phải lưu ý cái điều thứ hai đây là nhịp điều chỉnh đầu tiên và chúng ta hiểu đơn giản đó là gì nếu một cái biên độ giảm rất là sâu ở đây bao nhiêu ạ một cái biên độ giảm một cái biên độ giảm rất ở đây nên quá trình hồi phục này là quá trình hồi phục để gì ạ để nếu mà anh chị em nào đang đầu tư thì chúng ta cần phải bán ra để giảm tỷ trọng chứ không phải là tiếp tục mua vào những phiên này nếu chúng ta để ý một chút là phần lớn những cái gì ạ khoản đầu tư lợi nhuận nếu dù chúng ta bắt đáy chẳng hạn ví dụ chúng ta bắt đáy ở đây hoặc là chúng ta bắt đáy ở đây thì những cái quy trình bắt đáy ở trên vùng này thì đều bị thua lỗ hết nên chính vì vậy, vậy thì việc các bạn bắt đáy ở đây hay bắt đáy ở đây thì nó tạo ra thói quen và với cái việc tạo ra thói quen này thì có thể trong một chu kỳ giảm chúng ta thấy là những cái nhịp giảm rất là sâu và khiến chúng ta gì ạ à, bắt đáy ở đây nhưng về chung cuộc chúng ta bắt đáy ở đây về chung cuộc chúng ta vẫn là ở trong một trend đi xuống và với những đợt giảm mạnh như này thường thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu kéo lên kéo lên và phần nhiều nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng gì ạ à? vẫn còn mong muốn là thị trường gì ạ à? tiếp tục cho chúng ta cơ hội đây là những bài học sau khi thị trường hồi và khối lượng thấp và chúng ta cảm nhận như là đây là món quà mà chúng ta có thể thấy là phần lớn các công ty các thể chế họ vẫn khuyến nghị chúng ta mua ở đây và với việc ba cây bị rũ bỏ như này khiến cho chúng ta đã mất một khoản lợi nhuận rất lớn và với việc mà đi du ngủ chúng ta thời điểm này nó lại khiến chúng ta mất một khoản lớn và đến khi nào nó tạo ra hoảng loạn thì lúc này mới tạo là đáy và câu chuyện này nó cũng không khác gì nên mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác nhưng chỉ có một số ít các nhà đầu tư biết cái này và họ né được khi mà họ đứng ngoài quan sát và phần lớn chúng ta vẫn đang nghĩ và đang tập bắt đáy và đang muốn rằng là mua cổ phiếu giá rẻ bởi vì ai cũng nói rằng cổ phiếu này đang ở giai đoạn rẻ nhất nhưng hỏi họ có mua hay không thì chúng ta không biết đúng không ạ thế thì bây giờ thị trường đang trong xuống giảm cái điều này bạn có thể quan sát một cái video đó là đỉnh của cổ phiếu khi mà đỉnh của cổ phiếu thì nó tạo ra 3 đến 5 lần kéo lên rũ bỏ bạn nhớ là 3 đến 5 lần kéo lên rũ bỏ khi phần lớn các nhà đầu tư bị rũ ra khỏi hết thị trường thì lúc đấy không ai còn đeo bám thị trường nữa thì thị trường bắt đầu tạo đáy và lúc tạo đáy thì trường sẽ xuất hiện một cái phiên bùng nổ đầu tiên phiên bùng nổ đầu tiên nó cũng giống như ở giai đoạn này đó là một cái phiên giảm rất là sâu vào gì ạ đầu phiên sau cuối phiên kéo lên và sau đó một quá trình test cung ở đâu đó ở vùng này đúng không ạ sau đó thì có quá trình xác nhận và thị trường bước vào chen tăng nhưng với cái kịch bản ở dạng này thì cái vùng nổ theo đà nó không phải là cơ hội để chúng ta mua đây bởi vì giai đoạn này là giai đoạn kéo lên để rũ bỏ và nhiều nhà đầu tư sẽ cảm nhận như là đây là cơ hội để chúng ta mua vào nhưng chúng ta hãy quay trở lại ở những cái cổ phiếu này bắt đầu giảm và test lại và test lại cái đáy cũ với những cái biên có thể lớn hơn à, chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà đang tạo ra những cái biên lớn hơn trong một xuống giảm và nếu điều gì diễn ra bị gãy kênh trong xuống giảm này thì cổ phiếu có thể quay trở lại một cái vùng rất là sâu và nếu chúng ta đã mua ở trên cái vùng 100 này vô vùng 50 này thì không biết điều gì diễn ra bởi vì chu kỳ giảm là bao giờ nó sẽ quay trở lại cái vị trí ban đầu các bạn nhớ nhỉ chu kỳ giảm lên bao nhiêu trở về bấy nhiêu đấy là một nguyên lý mà các bạn cần phải nắm rõ được lên bao nhiêu thì trở về bấy nhiêu nên chính vì những cái điều này chúng ta cần phải biết rằng là việc chúng ta bắt đáy hoặc là trung bình giá xuống ở trong kênh như này thì nó mang tính chất rủi ro rất là cao cực kỳ rủi ro với các nhà đầu tư mua sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục giảm và chúng ta trở nên mong muốn rằng là giữ để mong cầu cổ phiếu bắt đầu kéo lên chúng ta mua lại cái phương châm lúc này là chúng ta thấy là chúng ta phải phân biệt bùng nổ theo đà thực sự với bùng nổ theo đà và chúng ta cứ nghĩ rằng là nó cứ tạo ra cái phiên xác nhận ở phiên thứ ba hoặc là uh, phiên thứ tư đến phiên thứ 9 và chúng ta đưa ra kết luận bùng nổ theo đà chúng ta cũng nhìn thấy một vài các cổ phiếu hôm trước có một số bạn cả bảo bùng nổ theo đà như dạng cổ phiếu này vậy phiên này có phải phiên bùng nổ theo đà hay không về cơ bản không thường cổ phiếu này sẽ có một cái đợt điều chỉnh ngược lại để test lại ở trên cái vùng đáy này nếu test lại cái vùng đáy này khối lượng thấp và không bán ra thì nhiều khả năng đây là vùng đáy tạm thời trong trường hợp một số trường hợp thì cổ phiếu sẽ tiếp tục kéo lên một vài lần nữa và lại kiểm tra đáy một hai lần nữa khi mà khối lượng cạn kiệt không ai bán ra nữa thì quá trình tạo đáy sẽ xuất hiện và lúc này chúng ta gọi là mua độ an toàn cao nhất chứ không phải là cái việc mà sau khi một cái nhịp giảm đầu tiên chúng ta mua vào những phiên này chúng ta kết luận bùng nổ theo đà đây là một số những cái gì ạ cái à, Dũng theo dõi Dũng thấy là họ đưa ra những kịch bản như này nếu anh chị em đầu tư can slim thì cái điều này nó không chính xác trong VSA các bạn nhá điều này nó không chính xác trong VSA nên nếu chúng ta đưa VSA mà chúng ta là gì ạ không hiểu rõ về nó thì rõ ràng chúng ta phân tích cho một ai đó chúng ta có thể gặp rất nhiều rủi ro và chúng ta ngoài hại mình cũng như là hại người thì Dũng muốn đưa cái điều này để chúng ta các bạn đã học hoặc các bạn nghiên cứu về counseling hoặc là các bạn đã biết về quá trình test cung trong beta thì các bạn biết cái điều này tại vì mỗi một cái chương trình này Dũng chỉ mong muốn là chia sẻ cho quý vị các bạn một cái kiến thức nhỏ để các bạn có thể biết à, tiếp theo chúng ta sẽ có thể quay trở lại một số cái biểu đồ như này chẳng hạn nếu cái một cái biểu đồ khi mà thị trường kéo lên mạnh như này vậy trong quá trình kéo lên mạnh và giảm tức kéo lên bao nhiêu giảm về bấy nhiêu kéo lên bao nhiêu giảm về bấy nhiêu thì khi mà kéo lên bao nhiêu giảm bấy nhiêu vào một cái phiên giảm mạnh kéo vào cuối phiên như này thì đây không phải là tín hiệu tích cực dành cho chúng ta và đặc biệt là chúng ta để ý một chút là kéo lên ở đây là cái cái thì kéo lên nó nằm ở giữa cái cây nến ngày hôm qua nên ở đây chúng ta đặt tức là kéo lên để bán ra hay là kéo lên để tạo ra xuống tăng nên khi mà các bạn nhìn thấy một xuống giảm mà một quá trình kéo lên và đặc biệt là những cái đợt khối lượng lớn đây tăng mạnh đây mà nó không còn thành công được và sau đó nó giảm thậm chí là giảm rất là sâu vậy kéo lên ở vị trí này thì cái xác suất thành công hay là xác suất bắt đáy ở đây chúng ta khả năng thành công hay không chúng ta không thể mua trong một cái một hai phiên được mà chúng ta tính cả một chu kỳ thì chúng thấy là cái xác suất rủi ro sẽ rất cao với chúng ta trong trường hợp tích cực thị trường có thể về cái vùng một cái nến dài như này nhưng về cơ bản về ăn hết cái nến này hay là ăn hết một cái biên độ khối lượng lớn như này nó đã rất khó rồi và thứ hai nữa là trong trường hợp mà nó không tích cực thì cái đợt giảm nó có thể xuất hiện một vài cái cây nến tương tự như cây nến này và đó là khiến chúng ta có thể phải trả giá rất đắt trong cái việc thiếu kiến thức thiếu hiểu biết và đặc biệt là mua cổ phiếu trung bình giá giảm trong xu hướng giảm cổ phiếu có tốt hay không tốt không quan trọng chúng ta quan trọng là mua cổ phiếu chúng ta kiếm được tiền và chúng ta gì ạ à, giữ được những cổ phiếu như vậy còn trong trường hợp mà gì ạ à, nếu chúng ta lỗ đến 50 phần trăm thì cái cơ hội để hoa vốn là gần như không thể còn nếu các bạn mưa zin thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể cháy tài khoản Vậy để những cái chu kỳ này đặc biệt là các bạn mua những cổ phiếu gì ạ? Ở trong cái sàn Hà Nội nhá. Trên cái sàn Hà Nội thì chỉ cần 3 phiên thôi ạ. Và nếu bạn sử dụng margin thì có rất nhiều bạn sẽ bị cháy tài khoản và không có cơ hội để làm lại từ đầu. Nên mong rằng các bạn gì ạ? Hãy nghiên cứu thật kỹ những video về PSA của Dũng. Đó là một cái uh, playlist để các bạn có thể theo dõi xem là những cái cổ phiếu đó nó đang ở đâu trong chu kỳ thay vì chúng ta mua hoặc chúng ta tham gia và chúng ta không biết cổ phiếu chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro đáng có bởi vì cơ hội thị trường rất là nhiều chúng ta đầu tư không phải là một năm chúng ta đầu tư cả đời các bạn ạ bao nhiêu bạn là chúng ta muốn đầu tư là cả đời có thể comment số 10 đúng không ạ vậy chúng ta đầu tư cả đời thì chúng ta cần phải đầu tư theo chu kỳ của nó chứ không phải là chúng ta đang đầu tư ngược chu kỳ của nó xu hướng nó tăng chúng ta mua và khi xu hướng nó tăng thì tất cả nhà đầu tư chúng ta không cần giỏi chúng ta không phải phải là những nhà đầu tư xuất sắc chúng ta vẫn mua chúng ta vẫn giành chiến thắng còn trong chu kỳ giảm thì các bạn có giỏi đến bao nhiêu các bạn có là thiên tài chứng khoán đến bao nhiêu các bạn có xuất sắc đến bao nhiêu thì phần lớn các bạn cũng đều bị gì ạ à? có thể bị thua lỗ thậm chí là thất bại rất là nặng nề nên đây là một lời khuyên Dũng muốn dành cho anh chị em các bạn đặc biệt là các bạn mới tham gia thị trường Dũng biết rằng là sẽ có rất nhiều cái quyết định rất là khó khăn với chúng ta nhưng cơ bản là gì ạ à? nếu chúng ta còn giữ được tiền còn giữ được tiền thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ có cơ hội để làm lại còn khi mà chúng ta mất tiền mối quan hệ chúng ta với gia đình tiền mất chúng ta sẽ mất về thời gian tiền mất chúng ta mất về sức khỏe tiền mất chúng ta mất mối quan hệ tiền mất thì cảm xúc chúng ta bị đau và chúng ta sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến bệnh tật và tất cả cái đấy nó cũng ngược lại nếu cảm xúc chúng ta gì ạ cảm xúc chúng ta chúng ta bị gì ạ bị tiêu cực về cảm xúc thì chúng ta cũng gì ạ các mối quan hệ về gia đình về vợ con về những người thân về đồng nghiệp chúng ta bị ảnh hưởng cảm xúc chúng ta gì ạ cảm xúc chúng ta bị tiêu cực chúng ta mất tiền cảm xúc chúng ta tiêu cực thì chúng ta cũng gì ạ mất rất nhiều thời gian cảm xúc chúng ta tiêu cực thì chúng ta cũng mất gì ạ? sức khỏe và tất cả những điều đó nó có tác động qua lại lẫn nhau nên thời điểm lúc này chúng ta bảo vệ tiền là chúng ta sẽ giữ được cảm xúc và bảo vệ tiền thì chúng ta gì ạ à? sẽ có những cách để chúng ta gì ạ à? quan sát chúng ta hiểu rõ về thị trường và đặc biệt là chúng ta biết rằng là xu hướng nghiên cứu Cancelim nghiên cứu của Mark Minim nghiên cứu về a các bạn sẽ nhận thấy rằng là tất cả chu kỳ thị trường từ khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta hoàn đã ra đời đến thời điểm này chưa bao giờ là chúng ta gọi là nó có những cái vấn đề mà quan trọng là chúng ta có hiểu nó hay không phần lớn là tất cả cái bùng nổ theo đà phần lớn tất cả tạo đáy phần lớn tất cả những phiên đỗ cung chu kỳ nào mọi thứ lặp đi lặp lại bởi vì tâm lý con người không thay đổi bởi vì con người chúng ta là gì ạ họ sinh ra họ có những cái gì ạ à? có những cái quan điểm sống họ có tâm lý họ có những cái cảm xúc không thay đổi nên chỉ có một số ít những ai đó hiểu và hiểu được cái chu kỳ thì họ giành chiến thắng một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi video của Dũng trong cái buổi tối hôm nay chúc các bạn có những quyết định thành công à, việc mà thị trường có kéo lên như này Dũng thấy rằng là với quan điểm của Dũng chúng ta cũng không thể phân tích từng ngày một nhưng kéo lên cuối phiên kéo lên mà nó không tạo ra cái cái động lực đây không phải bùng nổ theo đà quá trình test mà khối lượng lớn như này thì test cũng thất bại tại vì test nó phải khối lượng thấp hoặc là cái quá trình kéo lên vào cuối phiên một cái biên độ lớn như này thì đây cũng không phải là một cái gì ạ dấu ấn để giúp chúng ta mua được hoặc là kéo lên nó chỉ được gì ạ đi bằng nửa cái nến hôm trước thôi ạ thì đây cũng không phải là cái yếu tố mà có thể khiến chúng ta có thể an toàn để mua vào và nếu các bạn biết là đây là một cái phiên tăng đây là phiên giảm thì nếu các bạn đã học về Dũng rồi thì các bạn biết rằng là đây là SOW8 tức là cái tín hiệu phân phối hay là tín hiệu của gì ạ à? tín hiệu kỹ thuật trong xuống giảm đây là một trong những tín hiệu phân phối chứ không phải là tín hiệu tích lũy một lần nữa xin chân thành các bạn nếu các bạn là nào lần đầu tiên theo dõi kênh hoặc là lần đầu tiên với kênh của Dũng thì hãy uh, comment và nhớ rằng là hãy giúp Dũng là chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết